Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Trial Gaming à, Tiếp tục con game Metro 2033 Thì chúng ta đang à, đến đoạn à, đi vào thư viện để à, tìm cái gì ta à, Để mình xem lịch trình nào Để tìm tài liệu liên quan đến D6 Là một à, công trình quân sự mật tìm lối vào khu quân sự mật thì uh, hình như ở đấy uh, có điều khiển tên lửa để uh, có thể để, để, để, để khu đấy khu D6 là khu có tên lửa để có thể bắn được bọn uh, uh, hắc thể ok bây giờ chúng ta sẽ phải tìm tài liệu liên quan đến khu D6 à tiếp tục cuộc hành trình thôi Cửa này bị khóa Con này nghiên cứu sách gì đây Cửa này mình vừa vào Có lẽ là phải đi lối này rồi À bắn phá vỡ được Giờ mình phải đi tìm uh, Mở cửa cho Đường mở cửa cho ông kia Cửa bị khóa trái rồi Ở đây có mấy cây biến dị Rất là khó chịu nha Ê à, có mấy con chạy chạy kìa Vẫn chưa mở được Vậy thì tìm chìa khóa ở đâu đây Đây có một số người Nhưng chỉ nhặt được đạn thôi Mm-hmm. Đường này không mở được thì còn đường nào nữa nhỉ? À mà Mà lâu lắm Ủi police mình còn chưa lấy được một cái ghi chép nào Ở ấy luôn á Ở, ở trạm police Chưa lấy được một cái ghi chép nào à? Trong khi đó nó có hai ghi chép Ở dãy phố này cũng có hai ghi chép Chưa tìm được luôn Chìa khóa có thể ở đâu được Hay là chúng ta sẽ đi một đường nào đây bây giờ mà ở đây mà không tìm thấy chìa khóa làm sao mà quay lại hướng kia được nhỉ? Lục hết mọi người rồi. Làm gì còn chìa khóa nữa đâu. Chết cha bây giờ phải làm như nào ta? Game không có một cái manh mối gì để cho chúng ta Có thể tìm kiếm Có có lẽ nào ở đây không? Ờ, à, không đốt được mạng nhện này Ôi rồi ôi Đừng bảo lại bug game tiếp nhá Hay chúng ta có cần phải leo trèo gì không mà con game này nó có thiên thì leo trèo đâu nhỉ? Không mở được cả hai cửa. Bối rối thực sự. Chết giờ thực sự ạ. check hết người rồi Đây những vũ khí của mình thôi Còn kho đồ mình có không nhở chết rồi Bị giam đây rồi Khóc rồi Anh em ạ Không biết đường về rồi Chìa khóa đâu Không thấy chỗ nào Có cái gì để tương tác cả Bố nó đây rồi Không mở được tủ giá sách không có gì Kẹt thực sự rồi tình hình mình nghĩ lại lỗi game để tải lại xem nào đây nó chỉ hướng dẫn là tìm ở thư viện là tìm lối vào khu lưu trữ quân sự thôi nó chẳng có hướng dẫn gì cho mình cả Bên này không được rồi Chắc chắn nó phải đi vào đường bên này ở trông khó khăn vãi cả bều một cái gì đặc biệt ở trong này chứ đúng không? Mà mình vào trong này mình chả thấy có cái quần què gì À Bắn cái này để cái này đập vào cửa à Ok Đây rồi nhấp nháy rồi Có khả năng cao là như vậy rồi Vãi cả game giải đố bắn vào cái um, cái cái cái cái cái cái cái cái uh, cây này để cho cây này nó nhả cái đèn ra đúng không đó let's go boy cửa này bị khóa tiếp này anh dai súng đều ấy Súng em trang bị tận răng luôn Ôi mấy thằng này tiếp cận lên bị con để trong cho nó vồ vào mặt này Có chìa không anh dai Ờ Thế cái cửa kia thì không à cửa kia là mở, mở ra đằng kia nhỉ cho nên đạp nó không không không không ra cửa này nó mở và đạp mới mới ra ôi mỗi người một góc à rồi phải đánh nhau với con này à Yanma, remember what I told you about the beast, okay? I'll try to come back as soon as possible. Go. Đủ. Mình đưa hay ông này đưa? Ông này bảo mình đưa mà. Bây giờ phải đi tìm cái gì? Tìm gì tìm nhanh thôi. tìm xuống đường xuống đây à? I was alone again, and soon I would look into the eyes of fear, literally. Tôi lại đơn độc một lần nữa. Trong mấy chốc tôi phải tìm à, phải nhìn thẳng vào đôi mắt nỗi sợ hãi theo nghĩa đen ui a à đánh chùm đánh chùm anh em ơi Con khỉ, con khỉ đột biến Mình vừa xuống đánh nhau với nó à Đâu Ê à, đâu Mẹ con ngu này Mà không biết đau là gì à Ui ôi, đông quá, Đông quá này đéo chết bao giờ luôn á, Dí kinh ngoại nồi ok đấy có vẻ đúng đường đấy Mẹ nhiều dân chơi đấy. Ôi lên được tầng 2 này Ơ kìa Mấy con này đánh nhau à Ngon ngon ngon ngon ngon ngon Kìa cơ hội để chạy trốn đấy rồi Rồi ngon luôn Hai con này đánh nhau Ui Nhiều thể loại thế Rồi con kia bị kẹt luôn rồi mình lại xuống tầng 1 rồi À đủ Mày phế, phế vật vậy Đéo được Cái gì thế Rơi xuống đây đã chết à À phải đánh nhau với thằng này rồi nó được đéo phải đánh nhau lại đi tiếp ở đây đi tiếp cửa này đéo thể đánh được thằng khí đột này The underground depository was a frightening place, and I had no idea Đây là mình xuống tầng tầng tầng thấp hơn cái cái cái tầng ấy. Còn đấy đi kiếm cái thang cái ô thang máy này là Ôi con mẹ nó Toàn con to đúng này Toàn con khỉ đột ạ à. Toàn con khỉ đột thôi Chơi bời đéo gì Tôi phải đi đường nào ăn ăn ăn ăn cái quần què thế dưới này kiểu như Mày, nhà giam vậy Aduh à, tí rơi. Ui sập hết Cái thang này Ơ kìa Ơ vẫn phải nhảy à Không để ý Sập hết thang rồi điện chập này à, đủ phải xuống ờ, lên bên kia khó chịu thực sự ạ à, Đi lên cao hơn á Ơ kìa Lại rơi xuống rồi Làm sao để ra chỗ ông này Ừ, khó à một cái cửa cái khóa này Kéo phải lên trên này rồi Chắc chắn là đi một cái đường thần kỳ nào đó Có lỗ chui này đâu ra vậy Đu Mẹ mày Điên này Đâu ra vậy men tìm chìa khóa để mở cái cửa này rồi Ông kia, ông kia, ông kia Ông kia cầm chìa nhưng không biết nhảy qua ông kia kiểu gì Kéo phải à Kéo phải không này cầm chìa luôn Chẳng nhẽ là phải đấm nhau với con này trên này có đường ngon rồi ui à mẹ bọn khí đốt này đâu ra lắm tê à lên bên kia Từ rơi xuống đây là không lên được á Đúng không? À, có một cái đường nào đó Đây rồi Đường đây rồi Đường về nhà là vào tim ta Lại đi xuống Khiếp Cái này chỉ là cái đường ống Ở dưới thư viện thôi mà đúng không Nhưng bình thường là ở những cái ấy thì nó sẽ có Những có trạm metro ở dưới những cái trung tâm lớn Đây có vẻ là kiểu như là đường thoát hiểm Của trạm mẹ đi đường nào đây vãi cả nồi lại đi lên đi xuống rồi lại đi lên cấm người đi bộ à sao? chỗ này chỗ sửa chữa đường đường này chắc là đường sửa chữa à mình đi qua được cái cửa kia rồi sao ấy gì ở đây không nhỉ mẹ có tiếng con kia sủa ghê thế con này đã bịt rồi hay tịt đường Cuối cùng lại phải nhảy xuống dưới này à Mình vừa lên từ đây mà đúng không vươn lên từ đây mà Sao phải nhảy xuống nhỉ Đường đâu ta Lâu quá mấy con điên nha Nó đuổi kịp bây giờ À đây đây đây đây Ok đấy oh. Một đống tài liệu luôn này Điếu phải luôn Ôi tìm đến Tết D669D Thôi bình tĩnh nào Bình tĩnh nào men Bình tĩnh đi men Gây tiếng ồn Tí bọn kia nó xông bóp cổ chết giờ Vứt Đây D6 đây Cứ đi lục linh ta linh tinh ạ Cái chữ D6 thì không lục Rồi đi ra ngoài bị con đi ăn thịt luôn này Rồi phá cửa này Ôi tướng nói cho mình lại vào một lần nữa thì mệt Thế thế nó tự thoát cho rồi Without his help, I wasn't certain I could get out of the library alive. Uầy, mình chặng đường của mình đi xa lắm rồi này. Everything depended on it. Đầu bên này vòng xuống dưới sao lại ngoặt lên. Chuyến xe tới Sparta. Tôi đã tìm được tài liệu về D6 nhưng chưa thấy Mueller quay lại. Không có sự giúp đỡ của ông ấy, tôi không chắc liệu mình có thể sống mà ra khỏi thư viện hay không mọi chuyện thuộc vào điều đó ok tìm thấy tài liệu D6 rồi tự đi ra men à, nghe thấy tiếng chó sủa rồi để mấy con đấy nó khỏe mà mình không làm gì được ấy ức chế thực sự Bắn được như mấy con nhỏ nhỏ thì còn được Ôi rồi ôi Solo man Một húc Ông nào đây honest. Ok, Müller quay lại rồi. Did you find anything? Okay, saddle up. По коням, ребята. So, uh, where are we going? To church. Artyom, does the name Ken ring a bell? Help us find you. I still don't know how you did it. Ồ, mình được ngồi trên How xe about à? sởi làm tí nhạc luôn mình nghĩ này chuyến chuyến xe chuyến xe bất ổn thôi có vẻ như không không ổn cho lắm xe chặt ních Of outdoor base. In the meantime, I'll check the documents you brought. Ồ, oh, chuyến xe không hề bất ổn như mình suy suy đoán. I was put in charge of radio monitoring. Our hope was to contact the government bunkers or the Urals, but này có khẩu AUG xịn nhỉ. At first they didn't directly target civilians and nobody thought this would be the war that would Hello anh Giai. Đường này đi đâu vậy? À, đảm nhiệm thông tin liên lạc à? ôi nhà thờ Ôi ôi ôi Nhìn này Nhìn mình bỏ lỡ bao nhiêu cái ghi chép ở bao nhiêu chỗ này Đúng là bị đuổi chạy tụt cả quần cho nên là không kịp nhặt ghi chép luôn ạ Ôi, oh, rồi. Pick whatever you like. Ủa, chỗ này chỗ cấp đạn à? Free à? You can't find stuff like this in the metro. It's the latest military equipment. Ông ngắm. Khẩu này gắn red dot. À không. Khẩu này gắn hồng ngoại đi nhỉ? Để bắn ban đêm đi làm sát thủ. Khẩu AK nên gắn red dot Rồi có laser này Ô thế vừa nãy mình tháo đi à Rõ ràng gắn từ đầu mà Ok ổn này Chính là khẩu AK đây gắn xét dot thôi Ồ, ở đây đồ free à? Sao gắn mà không thấy đòi hỏi mẹ mất tiền này. Ngon vậy. Shotgun. U. Ở đây có AUG. Class 2012. Và khởi điểm Thế chiến 3. What the fuck? Thế chiến 3. Uầy, nhiều súng hạng nặng đấy nhở Ngon hơn AK ông ta Nên đổi ông ta Red Dot này Nòng này Laser này Rồi bắn thử khẩu này em nào Gửi AK lại cho sếp đó Ô, thế giờ mất tiêu rồi Không còn AK nữa rồi hai khẩu này mất luôn khẩu AK rồi Bắn đạn bi à Gây sát thương thấp nên chưa sạc đầy thôi Cứ bắn uh khẩu này đi Rồi ok rồi Đó, ờ, thanh niên đang một củi Ok Chào dân chơi Ở ờ, trạm nào đây lại biết tên mình nhỉ Ông Mueller đang đợi mình ở đây à? Okay, okay, okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. Well, that's our destination then. Are you ready? Hmm. Đi đâu đây? chúng ta đi đâu? xem xét quanh căn cứ kỵ binh bổ sung vật tư và gặp Muller. Ok, mình bổ sung vật tư xong rồi. À, bây giờ đi xem nhá. Đi xem vòng quanh khu căn cứ của ông này một lần. Đó. Phải à, thế chứ. À, khu căn cứ của ông Mueller này ở nhà thờ à? Đây rồi. Đây là hai cuốn ghi chép luôn. Hello there, Artyom. I told you we'd meet again. Oh, yeah. It's a nice base the Rangers got themselves. Yeah, I heard you received no help from Polis. What's your next move? Ok, xem xuống còn gì hay ho nào có gì rồi Đồ đây toàn đồ free Mà mình mất tiêu khẩu AK vào tay ông này rồi Giờ muốn đổi lại AK không đổi được ấy chứ Không có cho mà đổi ờ, AK khóa lại trong lồng đây rồi Trong đó có khẩu của mình đó Rồi nhưng mà tình hình à, tập này hơi ngắn một xíu Tại vì mình chơi quá hay cho nên là nó khá ngắn Cho nên là ngắn thêm ngắn ngắn độ hơn à, dăm phút à, Anh em hết sức thông cảm nhé Có lẽ tập này dừng ở đây thôi à, Anh em thấy hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh Nhớ nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình à, livestream à nhỉ mỗi khi mình ra video mới còn bây giờ hành trình uh, đến uh, công trình quân sự mật D6 thì uh, chúng ta sẽ ờ, uh, triển vào tập tiếp theo còn bây giờ thì xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video tập sau nhé bye bye